Hello anh em, xin chào tất cả mọi người nhá Chào mừng tất cả mọi người tiếp tục đến với các kênh của mình nhá Ok chưa thì ở mấy video trước ấy Mình cứ chơi mấy cái vốn nhỏ là vốn như tầm à, Tầm 10.000, 20.000, 30.000 gì đấy Thì ok thì hôm nay mình sẽ cầm thẳng luôn số vốn là 5 triệu cho mọi người Thì một số anh em là bảo mình đánh vốn nhỏ là hơi bị ảo một chút đúng không Thì hôm nay mình sẽ cố gắng cầm cái vốn 5 triệu này được hay là mất Thì mình cũng không biết được là được hay là mất nhưng hôm nay mình sẽ đầu tư số vốn đó 5 triệu vào chơi xem nào được hay không nếu ngon là được thì còn à, không thì mất thì cũng phải chịu thôi chưa thì anh em muốn chơi game này thì link tải bên dưới phần, phần mô tả nhá khi anh em tải về anh em sẽ được từ 10 đến 50 nghìn để trải nghiệm game nhá ok chưa thì anh em tải nhớ tải link bên dưới phần mô tả nhá số vốn 5 triệu này bình thường thì số vốn hai ba mươi nghìn à, thì mình sẽ quay được nhiều video video được thì mình đăng còn hôm nay thì vô vốn 5 à, triệu này thì quay được hay là mất thì mình cũng vẫn đăng thôi ok chưa thì uh, số vốn 5 triệu mình sẽ cố gắng vào nổ hũ một tí một tí đi sẽ chạy cầu một chút nha anh em nhá số vốn 5 triệu thì mình sẽ cố gắng chạy cầu một chút mình sẽ vào phòng 1.000 này mình quay với cả cái tỷ số đó 9.000 đúng không 18.000 45.000 và 90.000 mình sẽ quay một à, mấy phát 90.000 đi 5 triệu cố gắng lên được bao nhiêu thì cố gắng ok chưa phát đầu tiên này đó thì uh, mong là nó sẽ được thôi chứ còn 5 triệu không biết gánh được không ok này 400 400 là được lãi trăm nghìn số vốn 5 triệu này để kiếm được 1-2 triệu thì mình nghĩ là dễ thôi kiếm được 1-2 triệu với cái số vốn 5 triệu này mình nghĩ là 1-2 triệu này kiếm là nó sẽ dễ dàng đầu tiên mình sẽ cố gắng vào nổ hũ này kiếm này cố gắng được 1-2 triệu hay không chắc chắn thì con game này ấy để anh em cầm với cái số vốn một à, 5 triệu này để kiếm được một hai triệu thì nó có thể là rất dễ thôi ok này bây giờ thì đang gãy gãy một chút vẫn chưa gãy đâu anh em vẫn 4 triệu chín đợi nó nổ một cái thôi là nổ một cái thôi là được đó được chưa thì anh em tin tưởng rằng nếu vốn nhỏ ấy thì anh em chơi ấy thì mới khó lên chứ còn vốn dễ vốn to này anh em để kiếm một hai triệu ấy thì nó dễ thôi chứ không phải là nó khó đâu mình tin tưởng là nó sẽ được 4 triệu rưỡi vẫn tin tưởng chẳng hạn như bây giờ này đấy 1 triệu 6 1 triệu 6 là 5 triệu 6 triệu rồi 6 triệu thì mình gãy gãy đấy là một triệu được một triệu rồi được một triệu thì chạy thôi mình được một triệu rồi nổ phát được một triệu thì mình chạy thôi ok chưa mình chạy thì mình sẽ vào mini game vào chơi poker một chút đi mình sẽ đặt uh, kiếm lấy một hai triệu nữa mình sẽ đặt 500 luôn cho căng nhá uh, ờ, 500 cho nó căng quả đầu tiên 5 nằm đủ mẽ mới dưới liều phát ok k gãy rồi ba này ba trên này trên này k dưới này dưới này ô gãy hai phát kìa ba này trên này hai đủ ba phát luôn 9 này trên phát nữa này quy này ok một triệu này một triệu dưới phát này liều này 5 ok húp triệu rưỡi là 5 triệu rưỡi này vẫn lỗ 500 này ok này át này chắc chắn là dưới rồi 3 trên này 4 này 4 trên tiếp 10 10 thì húp thôi 700 thì úp non ok này 500 7 đâu 7 đúng không mình sẽ dưới đi dưới gì gãy à, K này K thì à, mình sẽ úp dưới dưới 3 úp trên K úp dưới 8 8 thì húp non húp non thôi ok này vẫn đâu 500 dưới này 4 đúng không trên này Ô, đủ à, 4 này trên tiếp này 10 này 10 thì trên này liều ăn nhiều Ok 1 triệu 8 1 triệu 8 át dưới này Có đủ gãy chứ đủ phát triệu 8 kìa Dưới này Dưới này Dưới đúng không Dưới tiếp phát này liều Ok 1 triệu 7 húp non thôi Húp non thôi không liều nữa 6 này dưới này 3 này 3 1 triệu rưỡi rồi Trên này liều Di ok Di 1 triệu 7 húp tiếp này liều này 6 triệu 9 rồi Đấy Liều này 5 này dưới này húp liều ok là 2 triệu 2 triệu thì trên phát nữa này 6 này ok cúp này 2 triệu 8 triệu 8 triệu đúng không 8 triệu tiếp liều đi ta dưới này dưới 9 đúng không liều này ok 1 triệu tư một triệu dưới này di này cúp này 1 triệu 6 9 triệu cố gắng 10 triệu đã 8 này 8 đi trên này ôi giời gãy rồi ok này 4 này 4 này trên tiếp này bà đủ gãy thế nhở 3 này trên này 6 này 6 dưới liều Ok này 1 triệu 8 1 triệu 8 hút 10 triệu rồi 10 triệu tiếp đi K này dưới này Dưới này Trên liều Ok gãy 9 này 9 3 3 trên rồi Di di dưới 2 2 trên rồi Trên 6 hút này 9 triệu 9 này 9 triệu 9 K dưới K dưới 3 trên này Át chưa đủ Át này dưới này K này dưới tiếp này 4 này 4 thì húp thôi húp non thôi 10 triệu 10 triệu à, 7 này 7 thì húp uh, dưới đi liều ok 9 gãy 5 này dưới liều 7 vẫn gãy này liều khó ăn quá 4 trên này 9 này 9 trên liều ok này triệu rưỡi này triệu rưỡi này húp phát dưới nữa này ok này hai này húp phát trên nữa này ok 7 này 7 thì húp triệu 9 ngon được chưa tiếp này 3 này 3 trên này đủ lại về 2 di này di dưới dưới là 7 à 7 à? hút phát lười liều dưới này dưới dưới ok này triệu 6 triệu 6 hút thôi ngon gành 11 triệu rồi 11 triệu tiếp này 3 này trên này trên này 4 này 4 trên tiếp 6 này 6 liều không nhở liều đi dưới ô di gãy gãy 9 này 9 thì hút liều trên ô gãy liều tí át thì dưới rồi ba dưới tiếp à trên tiếp này 9 à 91 liều liều thì ở trên được hay không 7 chữ gãy được mấy liều dưới này à, 6 này úp liều dưới này mình mình hay chơi liều lắm di này di thì ở dưới rồi tỷ lệ liều không cao 7 này 7 mình úp liều dưới này ok 5 triệu 6 triệu 6 thì húp thôi 10 triệu này khó lên nhỉ 10 triệu 4 này 4 này trên này trên về 8 trên về 8 à húp thôi kèo này hơi khó hơi khó cũng hơi liều được át này át dưới này dưới này ba này trên này trên là 9 đúng không 9 liều phát trên nhá liều phát trên này được không được được ui 6 gãy gãy 5 này hút phát liều dưới này ô không được gì át này át này dưới rồi 5 này 5 liều dưới này liều dưới không được mình liều khó ăn quá anh em ạ liều trên tiếp này mình hay chơi liều liều thì ăn nhiều thôi 9 liều trên tiếp này 10 ok triệu rưỡi triệu rưỡi thì hút thôi húp non tiếp này 9 này trên tiếp này liều này ok gãy à, át này át dưới này trên này ba trên tiếp này di này dưới này đủ gãy chứ quy này dưới này ca chứ đủ gãy thế ba kìa ba thì à, ba thì úp uh, à, trên thôi bốn này bốn úp trên tiếp 8 này 8 thì 600 úp non thôi úp non này 8 triệu thôi cố gắng lên 10 triệu thôi 10 triệu chạy trên thì khó quá Dưới thôi Dưới 10 đúng không 10 úp liều trên Ủ đủ lại 10 đôi 10 chứ 6 Liều dưới này Không được 6 liều dưới tiếp này 9 này gãy rồi Gãy quá anh em ạ Liều dưới tiếp này Quy này gãy thế Át này Át thì uh, Át dưới rồi 7 liều dưới tiếp này Không được Át này dưới này uh, Dưới tiếp này 7 này liều dưới này liều có ăn quá anh em ạ 3 này trên này 4 này trên tiếp này 8 này 8 liều uh, dưới này dưới này 4 ok 1 triệu rưỡi 1 triệu rưỡi trên tiếp này ok này triệu 8 này triệu 8 dưới tiếp này liều này 4 này 4 2 triệu rưỡi rồi dưới, liều phát nữa trên này ok này 3 triệu cũng 3 triệu thôi 7 triệu nhá tiếp này hai này trên này trên này khó kéo lên 10 triệu quá anh em ạ liều lên trên này ok không được ok này ba này dưới này dưới không được rồi liều không được di này ở dưới thôi ô đu liều không được kìa 10 này húp liều vào trên này trên lôi 10 chứ 8 này liều tiếp phát à, trên không phải liều rồi à, dưới này 5 này liều dưới nhá liều dưới đủ gãy quy này liều dưới này à, dưới liều 4 này liều tiếp ra dưới này không được này liều khó ăn quá 6 này liều dưới này 10 không được này đánh liều quá ô 9 này 9 thì liều trên này 6 chưa đủ quy này quy dưới này dưới này dưới tiếp này triệu 8 này triệu 8 thôi hút triệu 8 hút no thôi 5 triệu khó lên quá anh em ạ 6 này 6 liều dưới không được rồi K K thì liều K trên không được liều không được rồi ba thì dưới này cũng không được này liều có ăn của anh em ạ trên này trên một triệu này dưới này dưới này trên này 10 này húp non triệu hai này tiếp này húp non thôi tầm này dưới này di này dưới tiếp 6 6 800 nên liều không không liều nhá liều nhá liều dưới này ui đù nó phải át chứ 10 này liều trên nhá ok ơ cãi chứ à, 9 này 9 tiếp liều trên này di này triệu hai dưới ok 10 húp non 4 triệu này liều thêm nhiều thôi 4 trên này di này dưới này 6 này 6 liều dưới này 2 ok 2 triệu 7 húp húp thôi không 6 triệu 7 này tiếp này di này di là dưới rồi quy nữa quy là gãy rồi 8 thì húp dưới này k gãy 4 này khó thế nhỏ 4 liều này Ô không được 4 này liều tiếp này Đấy 3 triệu mốt húp luôn Chứ còn gì nữa 3 triệu mốt húp ngay Tiếp này 9 à 9 liều trên Di di 1 triệu 2 Dưới này 3 ok trên tiếp này Át này Ok này dưới này 3 này trên tiếp này K này dưới này 6 này húp này 2 triệu rưỡi ngon 9 triệu rồi đủ sau mấy phút à, căng dưới trên này không được này liều phát nữa đi 6 dưới được phát liều nữa không được 7 này 7 thì à, dưới này 3 này 3 này trên này 9 này 9 húp non 9 triệu cố gắng 10 triệu nhá liều phát nữa được thôi trên này 6 không được à, 3 thì trên rồi 10 này trên tiếp này được 1 triệu này dưới này hai này trên này năm này húp này 10 triệu 10 triệu gãy thôi 10 triệu thì chạy thôi anh em này bây giờ thì vào quay angela này mình sẽ quay vòng 1 triệu đi cố gắng kiếm cố gắng lên 12 triệu thì ấy 15 triệu nghỉ nhá mình sẽ quay tầm 200 à, 360 nghìn 450 nghìn đúng không 400 nghìn quay liều liều, liều thì ăn nhiều nhá 450 nghìn quay lên được 15 triệu ngon còn không thì lên tầm 13 mình chỉ nổ một phát thôi là nghỉ có lãi là nghỉ tóm lại có lãi tí tí là nghỉ quay 4 uh, 500 phát đấy tính 4 rưỡi là 500 phát đấy đùa đâu mong được phát mình được quay được uh, à, 5 đá từ đầu rồi giờ được thêm quả đá nữa ngon ngày trước à, lúc trước là mình quay được 5 đá rồi nó lưu lại lịch sử gãy rồi anh em có khi gãy rồi lại xuống 8 triệu không nổ thì chịu rồi thì phải biết là gãy rồi vẫn không xuống này rồi ôi không xuống này được có triệu triệu rưỡi triệu rưỡi lên 9 triệu nổ đi không nổ à? không nổ rồi không nổ rồi 250 ok này được bao nhiêu đây triệu bạc không triệu hai lại lên 8 triệu vẫn chưa nổ anh em ạ nổ là căng lắm này năm đá rồi này năm đá này anh em năm đá này năm đá là ngon rồi nổ rồi năm đá rồi Ui rồi ôi, năm đá này quay 410 phát đầu tiên này nổ được không biết cái phát này nổ ít thôi không nổ nhiều 12 triệu à nổ được tầm 4 triệu 4 triệu hơn 4 triệu ngon phát này được bao nhiêu đây Úi rồi ôi được 2 triệu à được 3 triệu quá là ngon anh em nổ năm đá quá tuyệt vời luôn năm đá này nổ là rất tuyệt vời anh em 15 quả này có lãi chốt lãi anh em nhá 5 triệu quả này chốt lãi bao nhiêu đây quả thứ ba này ui rồi phát này nổ bao nhiêu đây nổ được uh, à, 3 triệu nữa 5 phát chốt 5 đá ui rồi quá tuyệt vời anh em tiếp này phát này nổ bao nhiêu đây nổ từ 8 triệu ui rồi 21 triệu anh em nổ 3 triệu nữa phát nổ bao nhiêu còn gì ở đâu mà mong với chờ anh em 23 triệu nổ 2 triệu ít quá còn phát cuối cùng phát cuối cùng này được bao nhiêu đây ui rồi phát này nổ to này phát này nổ to này anh em phát này nổ to này mega này big win không lên big win không ui rồi super win 7 triệu 8 triệu 9 triệu 9 triệu còn gì nữa đâu mà anh em tổng phát này được bao nhiêu đây phần thưởng này 24 triệu Úi trời ơi Còn gì nữa mà chờ anh em 24 triệu 5 triệu lên 32 triệu Thì còn gì nữa mà mong anh em 5 triệu lên 32 triệu thì chả còn gì nữa mà mong chờ nữa anh em Quá là tuyệt vời Ok bắt một phát nữa này Ok này còn 2 triệu nữa đúng không còn 2 triệu nữa mình chốt lãi là 30 triệu thì còn 2 triệu này mình sẽ cố gắng vào poker này nữa mình sẽ cố gắng này mình sẽ quay à, hai phát thôi à, mà thôi quay 4 à, phát đi 4 phát mỗi phát 500 nhá Ok này phát này 3 này trên này trên hai đủ lại xuống dưới kìa 10 này 10 sẽ liều phát nữa này 4 này không được phát này nữa này 10 trên liều liều được một triệu này dưới 7 ok triệu 6 này liều này 4 này liều dưới 6 chứ không được 2 này trên này 3 này trên tiếp 6 này liều phát dưới 5 ok triệu 9 triệu 9 húp 3 triệu này tiếp này 6 này 6 này dưới này ok triệu rưỡi này trên này trên 9 triệu 6 húp 34 triệu quy này quy dưới này dưới gì này dưới tiếp k chữ đùa 7 này 7 húp dưới này húp liều này 9 cãi uh, ờ, 5 này 5 húp dưới này k chứ mình hẳn một triệu đi quay 3 phát thôi quy này dưới này dưới gì này dưới tiếp 4 này trên này gì này dưới này dưới lại là quy đủ cái đấy là 6 dưới liều 8 đủ phát cuối cùng này 4 này trên này trên đủ hai chứ thôi gãy chốt lãi 30 triệu nha anh em 5 triệu đến 30 triệu ok chưa chắc là mình sẽ dừng video này nhá anh em thấy chưa ngon vậy đấy ngon và bổ rẻ như nào anh em kiếm một hai triệu nó quá đơn giản rồi anh em còn mình nổ phát năm đá được ngày được 30 triệu là quá rất là ngon rồi anh em 8 triệu phát lên 30 triệu ok chưa bye bye chào mọi người nhá link tải game mình để bên dưới phần mô tả nhá anh em bye bye mọi người